À, à, Xin chào các bạn à, Bạn thấy sau lưng của Di là nhân vật nào à, quen không? Đây Nó cái thằng ốm nhách đó Thằng sào trẻ đó Thánh sào trẻ Nó là một trong hai thằng công ty mình nha Còn thằng nữa Nhưng mà đó thằng này không phải là cái nhân vật chính mà Di muốn nói ngày hôm nay Mà xích bên kia tí xíu Có một bác thợ điện Không biết thợ gì nữa Đang sửa chữa cái hồ cá cho Di Nguyễn một cái sự kiện nó cũng rất là lớn nha các bạn vậy thì hồ cá của Duy Nguyễn là gì mà cần phải sửa chữa bây giờ mời các bạn đi theo một hồ cá gắn liền với tên tuổi của BBT Building 3 năm rồng rã hồ cá coi nha các bạn à, xin giới thiệu cho các bạn đây là có hồ cá coi nằm trong à, phạm vi của BBT Building à, xin à, nói các bạn nghe là cái hồ này Duy Nguyễn làm đây 3 năm rồi xây tiền cái hồ không trăm triệu cá không mấy chục nó quên rồi à. đó à, Duy Nguyễn thích nuôi thú cưng không phải là thích gì nhưng mà trong một cái phòng gym á nó có những cái không gian thác nước gì là nhìn cho nó thơ mộng vậy thôi à là đại loại là ý đồ đó như vậy đó còn bây giờ nuôi cá gì không biết cá gì nuôi tính đầu tiên tính nuôi lia thia với bảy màu rồi các bạn xong là mấy em nó nói là lia thia với bảy màu tốn bánh mì lắm đó là mấy em bán cá coi mấy em nói giờ bán cho mấy em cá con nó đẹp lắm nuôi mốt nó bự ờ, nhậu chiên xù đồ rồi xong rồi ờ, à, khỏi cho nó ăn đồ đó cũng bự nữa bạn nhìn cho tôi nuôi 3 năm rồi vậy nó bự không không bởi vậy nguyên tắc là đừng bao giờ nghe lời mấy ấy à, à, à, ấy nha đó nuôi ba năm rồi đâu có thể đâu ở đây con nó nói vậy nè bạn bây giờ cá coi á mình thả cái tay xuống nó bay ra nó chúm chúm chúm chúm chúm mấy cưng lắm bạn mới tôi thả xuống nó còn đầu ra trơn <laughs> trời được không nó trốn trong đó hết rồi bởi vậy nhiều khi á anh em cũng ờ, tới đây tập gym anh em đó là anh em chơi cá nhà anh em chơi cá anh em nói là thôi giờ sao mua mấy cá mà không có đầu tư đầu tiết gì trơn vậy ờ, bỏ nó vậy không có dạy nó ờ, nhảy lên giống mấy cá heo rồi đó wow. nhảy lên này, chui qua vòng này nói abc rồi làm siết rồi cho khách nó coi <laughs> cái nó không tôi còn biết nó là cá gì nữa thì nó bán tôi cá nó nói cá coi tôi biết cá coi thôi chứ biết coi gì con 7 triệu con 7 triệu bạn con 7 triệu mà hả tao thiệt với bạn á giờ nó chết ngắt không biết nhiêu lần rồi đó 3 năm rồi con lần á biết nó bị gì nó chết lớp lớp lớp xong rồi cái anh ta tới anh ta đổi nó bảo hành bảo hành một đổi một hiểu không bảo bảo bảo bảo bảo, bảo hành bảo, bảo hành một đổi một nhưng mà xong rồi cái thằng bán cá đó nói á thôi anh ơi em làm ăn nhỏ em môi giới em bán lại thôi anh chết hai chục con em đền anh 10 con nha wow. thấy nó hơi tội nghiệp quá khổ quá thôi cũng được 10 con bây giờ nó bỏ đây tôi đếm chắc còn ba con à, anh hỏi thiệt mấy em nha mấy em đi làm mấy em thấy còn nhiêu con anh cũng để ý luôn đó các bạn nhưng mà ngày hôm nay có một cái tin động trời đó là anh ơn cá anh sắp chết hết rồi cái đó ông ấy tự nhiên không lẽ tôi hết thời để mà cá không chết hả ta thì hỏi sao cá chết không biết nữa tự nhiên giờ bỏ đồ, bỏ đồ ăn vô nó không ăn nữa đó bảo vệ nó nhắn là bỏ đồ ăn vô nó không ăn nữa cái kêu người ta tới thay oxy cho nó thở thì đó là cái lý do của ông, ông một, một một ông thợ cũng đang ngồi à, sửa oxy rồi các bạn đó vàng vàng cá trôi mà đó là ông hồi chống thấm cực các bạn cái này là cái hầm của tôi á cái này là cái hầm xe mà hiểu không cái hầm xe cái mình trích ra miếng như này mình làm cái hồ cá đồ đẹp đẽ đó đó đó ảnh đó ảnh đó ảnh đó đó đó đó đó nó mình mình cho nó uống mát mà mà nóng lớn thì em hiểu nữa nha nó là hũ súp nè đó tùm lum đó súp xiết nè đó rồi à cái hũ đây hồi xưa này bán nè đó cho cá cho cá ăn cho cá ăn này nọ nói chung là mình à, giới thiệu cho các bạn ở bên bình tân nó có hồ cá còn mấy chỗ khác mình sợ quá mình hết dám làm hồ rồi hồi xưa nó mơ mơ mộng nó bay bổng lắm bạn mình làm nhà là phải hướng về thiên nhiên nha có hồ cá đâu có cây cảnh đồ này nọ kia tôi, bây giờ khi mà nó trải qua thực tế là tôi chán luôn bây giờ Duy Nguyễn trở thành một người nó thực dụng đến mức mà gọi là ghê gớm luôn các bạn thực dụng lắm nó không còn là cái khái niệm mà mà mà mơ mộng thơ thơ thơ, thơ mộng vậy đâu đó hồ cá này không biết có lọc nước hay không mà nước nhìn thì kỹ đó nói chung á thì qua video này cũng mong các bạn nào mà chơi cá góp ý dân biên gì nó ngồi sửa hồ cho đẹp chút xíu đi chứ nó để cái hồ đâu nhìn giống hồ cá tra quá đây hồ cá coi đó đó là hết hồ tới cây qua đây chỉ cho cây có cây thì ghê lắm nè đã lắm nè xin à, giới thiệu các bạn đó cây cây cây cái này mấy em ở cửa tầng 2 tầng 3 ra quay đẹp lắm cái này là cái cây nha này là cái cây nha các bạn đó thấy không cây nè cây này tự nó có luôn không ai mua hết không ai trồng hết tự nhiên nó leo lên nó, nó làm gì đó là một biểu tượng là cũng khá đẹp nha các bạn nó biểu tượng nó cũng, cũng, cũng khá đẹp đúng không đây là cây bởi vậy trong bbt bình tân á, là nó vừa có cây mà vừa có con mà vừa có cái nữa đó bạn cái là gì thôi giờ theo dương nguyễn lên tầng à, phòng game leo qua ngoài đó chơi không nay nhoi lắm nay trời, thủ nhi trẻ trâu mới ăn bánh tiêu vô sung lắm bạn đây ôi chị tập tới giờ chưa xong nữa hả khỏe dữ ta ủa ba lao ra hồi sao đâu vô ủa má hồi sao đâu vô mà ôi đụng ở ngoài đây nó trơn quá mày không leo qua được mày ơi mà cái lỗ này nhỏ quá điếp lên cũng nổi nữa lỗ này nhỏ lỗ này bự chút mới được thôi kèo khó quá qua quay quay quay, quay dây mông thôi mày ơi